Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha Hôm nay uh, Weekend Cook sẽ đãi cả nhà món ăn rất là nổi tiếng ở bánh thuật ở Việt Nam Và mỗi dịp gặp mặt nhau mọi người thường tổ chức đó là món bánh xèo đó với phong cách lạ mắt đó là mình sẽ sử dụng nguyên liệu là từ sữa đậu nành các bạn nha nên bánh xèo sẽ có vị hơi đặc biệt Để nguyên liệu chúng ta sẽ có là một bánh xèo thì bánh xèo các bạn có thể dùng bột gạo à, có thể nên mua loại bột mà đã pha sẵn các bạn nha các bạn cũng được nha đó mình sẽ có nguyên liệu là 400g bột bánh xèo các bạn nha pha sẵn hoặc là 400g bột gạo các bạn rồi ngoài ra chúng ta sẽ có 1g muối và cùng với 1g hạt nêm rồi, cùng với 1 2 g bột nghệ và 10 ml dầu ăn cùng 200 ml nước ờ, cốt dừa và 1 lít sữa đậu nành các bạn nha ok rồi chúng ta bắt đầu thao bột các bạn ơi rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thao là mình sẽ cho sữa hình vào cái thao các bạn nha đó và mô tô cũng được nha đó rồi mình sẽ trộn à, sữa hình cùng với nước cốt dừa các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ cho gia vị vào như là muối cùng với à, hành đêm một ngọt các bạn nha rồi sau đó mình sẽ trộn đều và mình sẽ bắt đầu cho bột bánh xè bột và gạo vào các bạn nha sau khi cho hết mình sẽ cho cái à, bột nghệ vào cho ăn và cuối cùng các bạn ok bây giờ mình sẽ cho bột bánh xèo vào các bạn nha các bạn vừa cho vào và vừa khuấy đều các bạn nha đó, cho hỗn hợp nó mix vào nha các bạn đó, khi các bạn cho xong thì à, mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào như là bột nghệ cùng với dầu các bạn nha đó, sau đó mình sẽ lọc qua đây để là bỏ những cái lạng cận các bạn đó, thì bánh xèo sẽ mịn hơn bạn nha mình sẽ để bảo quản khoảng tầm 20 tiếng để một bánh xèo nở hoàn toàn các bạn đó. ok và sau khi mình đã cho tầng hỗn hợp vào cái đề bây giờ mình sẽ lọc ray các bạn nha ok và mình sẽ chuẩn bị à, đậu nành mình đã ngâm trước các bạn ngâm trước 20 tiếng rồi cho nở ra bây giờ mình sẽ hấp cho nó ờ, chín các bạn nha ok và nguyên liệu nhân chúng ta sẽ có là 300g thịt ba rọi cùng với 300g tôm các bạn nha tôm bột tép các bạn tôm đất á đó, rất là ngon các bạn rồi bắt đầu mình cũng cắt sẵn các bạn nha cắt láng mỏng á. ngoài ra chúng ta sẽ có hành tây là 100 g bạn nha cũng cắt láng mỏng luôn cùng với nguyên liệu gia vị bao gồm là 3 gram hành nêm cùng với 3 gram đường và 1 gram muối các bạn nha rồi chúng ta sẽ có là dầu mè là 5 ml nước các bạn nha Đó, 5 lít dầu mè các bạn ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xào cái phần nhân các bạn nha xào chín à, sơ chín luôn các bạn ok mình sẽ chuẩn bị cái chảo nóng và mình sẽ cho dầu vào sau khi dầu nóng thì mình sẽ bắt đầu cho hành tây vào phi các bạn nha khi thơm sau đó mình sẽ cho thịt và tôm vào và mình sẽ xào đến khi mà tôm chín thì mình cho gia vị và mình xong các bạn nha ok và sau khi mà cái phần à, tôm thịt đã chín thì mình cho gia vị và mình xào đảo lần cuối là mình lấy ra các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần à, nước chấm sẽ gồm là 5g tỏi băm các bạn nha nửa trái chanh rồi cùng với 3 đến 5 g ớt các bạn nha tại các bạn muốn cay nhiều hơn 100 ml nước nước ấm các bạn nha rồi 5 ml nước mắm cùng với 50 g đường các bạn nha rồi mình sẽ cho cái phần uh, nước uh, ấm các bạn cùng với uh, nước mắm vào mình trộn chung cùng với đường như bạn bạn phải tan nha sau khi mình đã khuấy tan đường cùng với hỗn hợp nước nướng và nước mắm thì mình sẽ cho chanh cùng với tỏi ớt vào là xong các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ làm hỗn hợp đồ chua các bạn nha là bao gồm 100 g củ cải trắng và cà rốt mình đã cắt sợi cùng với 50 lít giấm và 5 500 muối các bạn nha mình sẽ cho giấm với muối vào chung hỗn hợp này để làm mềm các bạn nha cũng như để uh, cho cái giấm với cà rốt nó à, trắng với cà rốt nó mau chua các bạn đó ok và sau khi dắt bỏ bớt nước thì mình sẽ chuẩn bị à, nguyên liệu một chua bao gồm là giấm các bạn nha là 10 ml cùng với nước à, ấm là 20 ml và 10 gram đường các bạn nha mình sẽ trộn chung hỗn hợp với nhau và mình sẽ cho vào cái à, cái chén cây trắng và rốt các bạn nha là xong các bạn ok và nguyên liệu đó là ăn chung bánh xèo nó có các bạn là một dĩa rau à, sống nè các bạn nó sẽ lách nó thơm nó nhấp cá nè nó cải xanh này nó đủ loại các bạn nha quế luôn rồi và đó chúng ta sẽ có là nhân mình đã xào các bạn nha cùng với à, hành đó hành băm sẽ mình sẽ cho vào bột bột à, bánh xèo cùng với 100 gram đậu xanh mình hấp chín nè đó 100 gram giá cùng với 100 gram đồ chua và đó, 150 ml nước uh, chấm bạn đó. Ờ. và đây là hỗn hợp bột mình đã uh, để đó giờ hai ba tiếng các bạn nha bây giờ mình sẽ cho cái uh, hành vào mình sẽ khuấy đều mình sẽ chuẩn bị mình uh, chiên bánh xèo các bạn nha Ok thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị bánh chảo các bạn nha mà mình sẽ cho bánh xèo vào sau đó mình sẽ cho cái phần nhân thịt ba loại hành tây á mình đã xào cùng với giá và đậu xanh vào các bạn nha đó ok và trước khi chiếu đến mình sẽ dùng dầu mình quét các bạn có thể dùng dầu mình rưới lên vườn nha các bạn nha rồi sau đó mình sẽ cho lửa nóng lên chảo bạn đó, các bạn hãy dùng chảo chống dính hoặc là chảo gan cũng được các bạn nha chảo gan thì nó sẽ giòn hơn đó, các bạn có chảo nào dùng cái đó nha ok và mình sẽ chuẩn bị một vá một à, muối á vá muỗng á mình sẽ múc đầy mình sẽ đổ một cái xèo các bạn nha đó, khi mà chảo nóng nó sẽ giòn xung quanh giòn vô các bạn nha và sau đó mình sẽ cho phần nhân vào mình sẽ để đắp lại khoảng tầm 30 giây các bạn nha cho nó chín đó. sau đó mình sẽ để cho nó chín uh, giòn mình sẽ lật lại là xong các bạn ok các bạn thấy không đó, sau khi mở nắp xong thì bánh đã chín rồi các bạn thấy không đó, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái vá dẹp các bạn đó, mình sẽ rưới dầu xung quanh để mình dễ lật các bạn nha dễ gỡ hơn đó, giờ mình chỉ lật và gấp đôi lại đó, là xong các bạn nha mình chuẩn bị cho gai món thưởng thức của cả nhà ơi là giàu luôn cả nhà nha đó thì bánh này rất là giàu các bạn đó, nhưng mà các bạn nếu muốn nhận lâu hơn các bạn có thể pha phân nửa cái lúc mình pha ban đầu á phân nửa sữa đậu nành cùng với phân nửa cái ờ, soda sẽ giàu hơn lâu hơn nữa các bạn nha đó, thì các bạn thôi rồi mình lấy ra và mình chuẩn thưởng thức nào cả nhà ơi Ta-da! chúng ta đã có bột mâm bánh xèo giòn tan bên ngoài cùng hương thơm sữa nành bên trong cuốn với rau thơm các loại và đồ chua chấm cùng biết nước mắm tỏi ớt chưa ngọt trời ơi quá tuyệt vời cho những à, phút thư giãn vào cuối tuần cả nhà nha rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh xèo ướt sữa lành đặc biệt này nhé rồi cả nhà hãy thử xem nha một lần mình biết đâu cả sẽ thích thú với món bánh xèo này đó rồi, hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.